Chào mừng tất cả quý vị các bạn đến với kênh video của cơ khí Tận Thần. Thì hôm nay à, bàn giao cái dòng máy à, tút lúa mini chạy dầu, và chạy xăng cũng như là chạy dầu có hai loại động cơ. Thì à, bác có lấy cái động cơ chạy xăng uh, dưới 200 6,5 ngựa uh, lắp vào cái máy tút lúa CL68. Uh, sau đây bàn kỹ thuật sẽ tiến hành nổ máy. Công tắc trước hết thì mình phải kiểm tra công tắc đã bật on hay chưa. Đấy và khi máy mới thì mình giật nổ thử cho xăng nó chạy xuống cái đã sau mới tiến hành uh, uh, nổ máy. đấy kiểm tra le gió nếu như khó nổ thì mình có thể mở le gió ra xong rồi uh, tiến hành nổ máy xong đóng le gió lại Máy tốt thần thần CL68 thì là rơm rạ cũng như là hạt thóc lép các thứ thì nó sẽ được thổi ra mặt đường. Đấy, rơm rạ và đặc điểm ưu việt của nó là không bị lấn thóc vào chỗ ra rơm. Đấy và hạt thóc lép này sẽ được thổi ra ngoài đến ngoài máy. Rất tiện lợi cũng như là hầu như bà con ờ, sau khi đã sử dụng thì về thì lúa thóc của mình nó sẽ sạch đến 99%. đâm rạ phụt đất xa nhé thế bà con không phải lo đâm rơm rạ phụt xa กับไอ้ตะไคร้หรือกับกับไม้ vào đây luôn người ta Đây. mà có nhu cầu máy mua máy con lúa mini thành thành CL68 vui lòng liên hệ có hotline bên xe nhá vâng, máy con lúa tốt nhất hiện nay đấy máy cốt lúa thì ờ, nó phải có chữ CL Tinh Thành như này là con nhá thì cái hàng đảm bảo chất lượng của bà con được máy này ờ, chạy động cơ xăng làm rất là nhanh Vâng, sạch lắm à, bác ạ. Không có lép, không có bụi đâu. Đấy, dạ, chỉ có những cái ờ, hạt này thì mình Cái này ờ, do nó rơi ra thôi. Rơi ra thôi. Còn lại thì Đấy. Và trong rơm thì nó cũng không có tóc gì theo rơm. và vâng, thóc nó cũng không dính theo rơm á. rơm không có. Thóc ngoài rơm không có.